trong vòng tay của mẹ những trưa hè mẹ ngồi dù con bên nôi mong con khôn lớn từng ngày rồi như dành cho con khi con khôn lớn luôn mong ước cho thời gian quay trở lại những ký ức vơi bao niềm vui thân thương và những lời mẹ ru trong vòng tay của mẹ những trưa hè mẹ ngồi ru con bên nôi mong con khôn lớn từng ngày rồi lời ru ơi ngày xa sẽ mãi mãi con ghi trong lòng sẽ mãi mãi không bao giờ quên tuổi thơ và tình thương mẹ dành cho con khi con khôn lớn luôn mong ước cho thời gian quay trở lại những ký ức với bao niềm vui thân thương và những mẹ ru âu ơ lời ru ơi ngày xưa sẽ mãi mãi con ghi trong lòng sẽ mãi mãi không bao giờ quên tuổi thơ và tình thương mẹ dành cho con khi con khôn lớn